đực dây đen sẽ bay vào buôn mê thuật với chủ đây, đực dây đen đấy đó, vì là trời mưa cho nên là sẽ không quay em ở bên ngoài được rất là đẹp dai đó, mẹ siro thôi siro ở ngoài thôi bay vào làm gì ừ, mẹ vẫn vào cho con ti ra làm gì còn sữa nữa đâu con to gần bằng mẹ rồi nhưng mà vẫn ti đó đực đen rất là đẹp dài đó vì hôm nay là ngoài trời nó mưa thành ra là không có quanh trời mưa nên là thằng à, đen là nó không được quay đúng lúc à, bên à, ship chuẩn bị đến đón thì nó mưa biết chuẩn bị đi cho nên là một mình thái độ khác ba con là ti một mình không thèm ti này ai mà quan tâm được đàn này thì còn em ờ, dây hồng này đây. Đây ra, hồng ngồi yên đấy ừ. con nào cũng đẹp ừ. đèn bút tì bút tì mẹ này thì to lắm rồi cứng cáp lắm rồi bốn được đàn này thì à, thằng đen à, hôm nay thằng đen nó bay về vào với chủ thì còn thằng hồng thôi có mấy người hỏi đấy nhưng mà đợt này mình đang phải à, sửa lại ở bên trại thành ra là mình không có thời gian nói thực sự mà nói là không có thời gian để mà tư vấn các thứ cho mọi người như là bình thường thì chị hôm nay tiện quay video con đen này trước khi nó vào ờ, với chủ nó ở Buôn Mê Thuật thì uh, quay luôn một tí con hồng để cho mà có ai quan tâm thì ngắm chó cún đàn này thì tất cả chúng nó đều rất là nhanh nhẹn và chó nó giống nhau màu mảng nét chó nhanh nhẹn khỏe mạnh khung gọng khỏe mẹ siro thì chiều con vô địch này bảy mấy ngày vẫn là cho con ti vẫn thỉnh thoảng nhảy vào cho con ti trộm đây đèn này nha chơi một tí nha để tí nữa là bên uh, tí nữa bên máy bay người ta sang người ta đón rồi bay vào với chủ nhá chủ đang chờ em rồi đấy đồ ăn đồ uống các thứ là đã có sẵn hết rồi đấy vào đấy là cũng như ở nhà vào đấy là mát hơn ở đây ở đây nó đang thay đổi thời tiết sớm nắng chiều mưa ngày nào cũng như ngày nào nó bị uh, thời tiết nó như thế thì nó mệt mỏi người còn mệt nó gì nó chó tất nhiên là bọn này nó mình nuôi hạn chế tối đa thì chúng nó ok thôi nhưng mà vào uh, chắc chắn là đợt này mà vào buôn mê thuật thì con chó nó sẽ uh, với con chó nó nó sẽ khỏe khoắn hơn là nó ở miền bắc ở cái giai đoạn này hồng cái tím đực, đực đen cái tím đực hồng mọi người thấy ờ, cái đàn cún này thế nào đẹp không đấy Zero có bay ra kiểu vào bay vào kiểu gì thì bay ra cào như thế mà cứ cố tình bay vào cho con ti cố tình bay được vào thế mới giỏi đấy, đấy, đấy. cố tình bay vào bay vào được bay ra được cho cao để nó không bay được vào được cho con nó tì mà nó vẫn bay được vào ừ. đàn này thì mặt nó giống nhau lắm đấy và con con nào cũng đầu gấu ừ. lô nhau hay được đen hỏng hôm nay to này phải 8 cân rưỡi rồi à, tưởng là trời nó đổ mưa không quay được video nhưng mà nó lại ngớt rồi nó ngớt được cái thì lại lại quay tí rồi mới ờ, cho bên vận chuyển đón ra ngoài lần đầu tiên tung tăng nghịch ngậm ngay thỉnh thoảng có cái xe mà nó mà có chạy qua mà tiếng nó to quá thì giật mình tí thôi nhưng không biết sợ gì cả ừ. à, mọi người thấy quấn chủ nhau ra phi lên trên chân nằm ừ. nhìn là nó giống nhau nhìn cái đàn này là cho con nó giống nhau ừ. lúc của chân anh ngồi hả ra ngoài chơi tí đi chơi một tí rồi lại vào ừ. nhặt nhạnh hết người ừ. đó nhìn khung gọng của của của của của, của em đen nó nó đứng này là nhìn được cái khung bộ khung của nó à đó Em đen này thì à, vào Buôn Mê Thuật Chủ thì đang chờ rồi Chủ đang chờ lắm rồi Lẽ ra ấy thì à, đen có thể về nhà cùng với này con à, cùng ngày với này con hồng và con đỏ Nhưng mà vì tuần trước anh chủ anh ấy có việc bận Tuần này thì mới anh mới đón được ừ. Gặm gì đấy Nghịch gì Hả? ngoan nào quá là ngoan luôn ừ, nhìn thái độ ý yêu chưa ok anh uh, chuyển cún đến rồi này là hôm nay là có cái lồng này là đi là nhàn hơn rồi vì cái lồng thấp nó không đứng được là nó nhàn nó đỡ nhọc cái lồng mà nó cao ấy là con chó nó đi là nó đứng dậy nó lắc lư nó mệt chó bay bay là chiều coi như là không không gì thay đổi thì buổi tối là chắc chắn vào nơi để anh dặn ờ, anh ấy ờ, chủ động anh ở nhà để anh nhận cứ coi như là khoảng tầm 6 7 giờ 6 7 8 giờ tối gì đấy đó hôm nay đi cái lồng này thì yên tâm hơn hôm trước nhìn con chó nhìn trông thương hại quá vì đi nó ngắc ngư ở bên nọ bên kia là nó mệt ok rồi em à, đi à, bay à, vào buôn mê thuật với chủ